Hello, chào mừng anh em quay lại với kênh ờ, Cao Tiến Soi Kèo Video hôm nay mình sẽ nhận định cho anh em ờ, trận đấu giữa Newcastle và Southampton thuộc khuôn khổ giai đoạn ờ, lượt về cúp Liên đoàn Anh diễn ra vào lúc 3 ờ, giờ khuya hôm nay cũng như dạng sáng ngày mai. Ở trận lượt đi thì Newcastle đã giành chiến thắng trên sân khách với tỷ số 1-0. À, trong trận đấu đó thì Chích Chè kiểm soát bóng lên đến 56%, tung ra được 15 pha dứt điểm so với Southampton là 44% và 13 cú dứt điểm. Tiền đạo mang áo số 7 Jolinton đã mở điểm cho Chích Chè vào phút thứ 73 và đến phút 86 2016, Southampton phải chê thiếu người khi hậu vệ à, Caleta nhận đủ hai thẻ vàng dẫn đến một chiếc thẻ đỏ trực tiếp à, và 1-0 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Và Southampton đang thi đấu khá tệ hại ở ngoại hạng Anh năm mùa này. Hiện tại à, đội bóng này chỉ có được 15 điểm sau 20 vòng đấu và tạm thời xếp ở vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng. À, sau 20 trận đấu thì à, họ chỉ giành được 4 chiến thắng và nhận đến à, 13 thất bại. Đội bóng này đang gặp vấn đề ở cả khâu tấn công lẫn à, khâu phòng thủ. À, hàng công của họ thì chỉ mới ghi được 17 à, bàn thắng trong khi hàng thủ để lọt lưới đến 35 bàn thua. Còn về phía Newcastle, đội bóng này đang có lợi thế lớn khi có được chiến thắng 1-0 ở trận lượt đi và bước vào trận đấu này với một tâm lý thoải mái hơn rất nhiều. Và Newcastle thi đấu ờ, ấn tượng từ đầu mùa giải, họ xếp thứ ba với 39 điểm sau 20 vòng đấu ở ngoại hạng Anh, chích chè thắng 10, hòa 9 và mới nhận một thất bại ở giải đấu cao nhất bóng đá Anh mùa này. À, hàng công của Newcastle đang chơi khá nhiệt huyết khi có 33 bàn thắng, trong khi đó thì hàng thủ của họ chơi chắc chắn với chỉ 11 ờ, bàn thua. Newcastle đang là đội bóng ờ, có hàng thủ tốt nhất tại giải Ngoại hạng Anh năm nay. Những kết quả ấn tượng giúp cho đội bóng này có cơ hội rất lớn kết thúc mùa giải trong nhóm 4 đội dẫn đầu, qua đó sẽ giành vé tham dự cúp C1 ở mùa tới. Và huấn luyện viên ờ, AD Howe cũng tuyên bố là Newcastle sẽ chơi nỗ lực ở các giải đấu cúp, qua đó hy vọng giành được những danh hiệu. À, trong lịch sử đối đầu thì ở ba trận gần nhất Newcastle toàn thắng trước Southampton, ghi được tới 7 bàn thắng và để thủng lưới hai lần à, và chích chè cũng chưa từng thua trước uh, Southampton ở 5 trận đối đầu gần đây trong đó có 4 trận đấu cả hai đội đều ghi bàn và kết thúc uh, với từ 3 bàn thắng trở lên đến với tỷ lệ kèo của trận đấu này đội chủ nhà Newcastle chấp đổi khách với mức chấp là 1.25 và mã kèo tài xỉu cả trận là 2.5 với những gì à, đã thể hiện ở thời gian qua của hai đội và đặc biệt là ở trận đối đầu nhau trong giai đoạn lượt đi sẽ không có gì bất ngờ nếu Newcastle có một chiến thắng à, cách biệt từ hai bàn trở lên trước à, Southampton trên sân nhà à, anh em có thể vào mã kèo Newcastle chấp 1.25 cũng như mã kèo tài 2.5 cả trận Ok thì đây cũng chỉ là những nhận định cá nhân của mình thôi Anh em thấy trùng máu thì cứ vào còn những anh em nào đang chơi qua thầu qua cò và chưa có trang riêng để chơi thì cứ liên hệ cho mình qua số Zalo 0963 731 346 hoặc là telegram ờ, kèo bóng cầu tiến mình ờ, sẽ thêm anh em vào nhóm và hướng dẫn cho anh em tạo riêng một cái trang để chơi vì nếu mà anh em chơi qua trung gian qua thầu qua cò thì ờ, chỉ có các kèo đơn giản như là kèo hiệp 1 này kèo cả chặn rồi kèo tài xỉu thôi chưa tính đến việc là anh em bị mắc like khi chơi bên ngoài nữa đấy và còn nhiều vấn đề phức tạp khác mà mình chỉ nói đại loại như vậy thôi còn anh em mà khi có một cái trang riêng để chơi ấy thì anh em có thể ra vào được nhiều cái mã kèo như là kèo gung này kèo thẻ kèo gốc hay là mã kèo hai đội đều như bàn nói chung là rất nhiều mã kèo khác để anh em lựa chọn mình cũng sẽ kết thúc video tại đây anh em hãy để lại một lượt like một lượt đăng ký theo dõi kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh ờ, cao tiếng soi kèo